Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm 30 tháng 1 thông báo quốc gia này đã vào giai đoạn mức độ dịch bệnh thấp, tình hình dịch bệnh ở nhiều nơi đã giảm dần. Tuy nhiên, những nguồn tin từ giới chuyên gia bên ngoài cũng như chia sẻ từ người dân địa phương cho thấy tuyên bố này là không đáng tin cậy. Mới đây, hơn chục tỉnh của Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ không có kế hoạch xây các trường đại học mới. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, với sự suy giảm dân số của đất nước, đặc biệt là số lượng lớn các ca tử vong do Covid-19, thì dân số trong độ tuổi đại học cũng giảm đáng kể. Các trường đại học sẽ gặp khó khăn trong việc tuyển đủ sinh viên trong thời gian tới. Trung Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng khi cư dân ở một vài khu vực phải vật lộn để đảm bảo độ khí đốt tự nhiên để sưởi ấm trong mùa đông do các hạn chế của chính phủ và thiếu vốn làm giảm nguồn cung. Hoài Giang xin kính chào quý khán thính giả của Duyên Vàng Cổ. Kính thưa quý vị, Cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung của Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo vào chiều ngày 30 tháng 1. Người phát ngôn Mệ Phong của Ủy ban Y tế cho biết tại một cuộc họp báo rằng tình hình dịch bệnh chung ở nước này đã bước vào giai đoạn mức độ dịch bệnh thấp. Dịch bệnh ở nhiều nơi đang có xu hướng giảm dần. Chuyên gia phó vệ của Ủy ban Y tế và Sức khỏe cho biết từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1, số lượng chẩn đoán và điều trị tại các phòng khám sốt ở mức thấp – giảm khoảng 40% so với trước Tết Nguyên đán. So với ngày đỉnh điểm 23 tháng 12 của năm ngoái đã giảm 94%. Vào ngày 27 tháng 1, lượt khám chữa bệnh tại các khoa cấp cứu phổ thông ở các cơ sở là 2.036 triệu lượt, bằng khoảng 44% so với đỉnh điểm vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái và giảm gần 30% so với trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Người phát ngôn Mỹ Phong cho hay, khu vực nông thôn vẫn là ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay tại Trung Quốc. Khi ông Mao Đức Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Hướng dẫn Kinh tế Hợp tác thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho rằng, tình hình dịch bệnh ở khu vực nông thôn Trung Quốc nhìn chung bình ổn, không có dấu hiệu gia tăng. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 1, trang web Thin Global Head của Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ đã đăng bài cho thấy họ quan sát thấy nhiều lên đường được đựng bằng lều dọc đường đến các vùng nông thôn của tỉnh Hồ Bắc. Bài báo dẫn lời một người dân làng nói rằng ông đang rất bận rộn chuẩn bị cho đám tang của người thân và bạn bè trong làng. Nhiều người già ở nông thôn đã chết tại nhà vì dịch bệnh. Các đạo sĩ thực hành nghi lễ cũng vì thế mà bận rộn làm không xuể. Nhiều chuyên gia không tin theo dữ liệu chính thức từ Trung Quốc. Trong toàn bộ thời kỳ dịch bệnh COVID-19, dữ liệu dịch bệnh chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố đã bị thế giới bên ngoài nghi ngờ. Trả lời tờ Epoch vào hôm 30 tháng 1, chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng Vương Duy Lạc nói rằng dữ liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc không minh bạch và có sự khác biệt lớn giữa dữ liệu do nhà chức trách công bố và dữ liệu mà ông nhận được từ người thân và bạn bè. Ông nói, tôi tìm hiểu được rất nhiều người mắc Covid-19. Quá trình đó bùng phát chỉ trong một thời gian ngắn. Đột nhiên hầu như mọi người ở Trung Quốc đều bị Covid-19. Tình hình Trung Quốc không giống như phương Tây cả về mô hình và hệ số lây nhiễm. Số người thiệt mạng chắc chắn cao hơn nhiều so với thông báo chính thức. Một số người bạn tốt của chúng tôi gần đây đã qua đời và họ còn ít tuổi hơn tôi. Dữ liệu về tình hình tử vong COVID-19 từ người thân và bạn bè của chúng tôi cho thấy nhiều hơn. Dữ liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc thấp hơn nhiều những gì chúng tôi biết. Ông Vương Duy Lạc cho hay, Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng đỉnh dịch đầu tiên đã qua nhưng cũng không cho biết đỉnh thứ hai đã đạt đến như thế nào. Nếu nghiên cứu đỉnh này, hướng đường cong này lên trên sẽ thấy rằng đỉnh rất nhọn và con số đã tăng lên rất cao trong một khoảng thời gian ngắn. Tiến sĩ Lily, trưởng bộ phận phân tích tại công ty dữ liệu y tế Affinity của Anh cho biết, dữ liệu của Trung Quốc không bao gồm các trường hợp tử vong bên ngoài bệnh viện và họ định nghĩa quá hẹp về trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19. Dữ liệu do phía Trung Quốc đưa ra nhìn chung không hữu ích cho việc hiểu tình hình hiện thực và nhiều dữ liệu chính thức gần đây không nhất quán. Theo WSG đưa tin, giáo sư dịch tễ học Ben Crolin tại trường y tế cộng đồng thuộc Đại học Hồng Kông ước tính số ca nhiễm mới nhất của Trung Quốc lên tới 1 tỷ người. Ông nhận định nhà chức trách Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá quá thấp số ca nhập viện và tử vong liên quan đến COVID-19 của nước này. Giáo sư dịch tễ Tương Tác Phong tại Đại học California, Los Angeles tin rằng dịch bệnh ở Trung Quốc sẽ tiếp tục trong một thời gian dài sau khi đạt đỉnh mà nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố Thực trạng gia tăng du lịch tại Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán có thể chăm ngòi cho một đợt lây nhiễm mới ở nước này. Giáo sư Trương Tác Phong nói rằng rất khó thể sử dụng dữ liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc để ước tính bất cứ điều gì hiện nay. Tại một cuộc họp ở Bắc Kinh vào đầu tháng 1, chuyên gia Tàng Quang của Ủy ban Y tế Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết rằng đỉnh điểm của dịch bệnh này tại Trung Quốc vẫn chưa qua và sẽ kéo dài hơn 2 tháng. Ông nói với tờ WSG rằng ngay cả khi số ca nhiễm bệnh và ca bệnh nặng ít hơn, hầu hết bệnh nhân cao tuổi dự kiến sẽ mất 2 tháng để hồi phục và nhiều người có thể bị tái nhiễm và thậm chí tử vong. Bức tranh thực tế Chủ bán đồ tăng lễ, vòng hoa rải khắp đường, chết nhiều người quá. Vào ngày 29 tháng 1, tài khoản Twitter Trip News đăng tải đoạn video cho biết về một chủ doanh nghiệp tổ chức tang lễ đưa tin về ca chết của những người già ở vùng nông thôn Trung Quốc do dịch bệnh. Trong đoạn video, một người phụ nữ cho biết, hôm trước ở một ngôi làng có 13 người chết, ở một ngôi làng khác có 9 người chết. Tài khoản Twitter Trip News dọc đường đầy vòng hoa người chết thật sự là nhiều lắm, kiếm được xe làm tang lễ rất khó, đồ cho người quá cố cháy hàng Cả đạo sĩ lo tang lễ cũng làm không dễ, thân nhân người quá cố rất khó mà tìm mời được họ. Thực sự là có quá nhiều, nhiều người chết. Trong cả khu vực rộng lớn bao la, hầu như hàng ngày thôn nào cũng có nhiều người già qua đời. Tôi cảm thấy thật sự khủng khiếp. Vào ngày 28 tháng 1, có đoạn video cho biết, hãy nhìn những ngôi mộ này có phải là mộ mới không? Qua đoạn video cho thấy, cảnh gần xa, một số lượng lớn các ngôi mộ mới, nhiều ngôi mộ vẫn còn trò giấy sót lại. Trong một đoạn đô khác, người ta ghi lại cảnh những hàng mộ mới được thêm vào nằm trên cánh đồng ở vùng nông thôn Phụ Dương, tỉnh An Huy. Chỉ trong 3 ngày ở những ngôi làng xung quanh đã có 27 người qua đời. Chính quyền Trung Quốc không xây thêm trường đại học mới, báo hiệu khủng hoảng dân số. Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc Nhật báo Đô thị Phương Nam đưa tin vào 16 tháng 1 rằng một số dự án trường đại học mới ở tỉnh Quảng Đông đã bị gác lại. Ví dụ, thành phố Trạm Giang đã từ chối đề xướng thành lập trường cao đẳng y tế và y học cổ truyền. Thành phố Yết Dương đã kết thúc việc xây dựng Đại học Phổ Ninh và cao đẳng y tế Yết Dương. Vào tháng 12 năm 2022, Phòng Giáo dục thành phố Phật Sơn cũng ám chỉ rằng một dự án chung giữa chính quyền thành phố Phật Sơn và Đại học Bách khoa Hồng Kông sẽ không được tiến hành như trù định. Các tỉnh khác, chẳng hạn như Hắc Long Giang, Sơn Đông và Sơn Tây tuyên bố rằng họ sẽ không bổ sung thêm hoặc phê chuẩn bất kỳ đơn xin thành lập trường cao đẳng hoặc trường đại học nào nữa. Hơn nữa, theo tờ Nhật báo Đô thị phương Nam, nhiều khu vực trên cả nước đã đặt ra các hạn chế đối với các dự án trường đại học mới. Cục Thống kê Quốc gia NBS của Trung Quốc đã công bố dữ liệu dân số của nước này cho năm 2022 vào hôm 17 tháng 1, và đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1960 dân số của Trung Quốc đã giảm. Theo báo cáo của NBS, dân số Trung Quốc đại lục không bao gồm người ngoại quốc đã giảm 850.000 người trong năm 2022 xuống còn 1,41 tỷ người, trong đó 9,56 triệu ca sinh và 10,41 triệu ca tử vong trong năm nay. Dân số suy giảm thiếu kinh phí Ông Lý Nguyên Hoa, cựu giáo sư tại Đại học Sư phạm Thủ đô của Trung Quốc, đã nói với The Epoch Times vào 18 tháng 1 rằng vì dân số giảm, dẫn đến dân số trong độ tuổi đại học cũng giảm, nên chính quyền không còn bổ sung thêm các trường đại học mới. Với sự suy giảm dân số của Trung Quốc, bao gồm cả sự sụt giảm dân số do virus của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay virus Trung Cộng dẫn tới một số lượng lớn người tử vong, tình trạng thí sinh viên và các trường đại học hiện tại đang ở trong tình trạng thừa cung. Nếu Trung Quốc tiếp tục thêm trường mới, các trường đại học sẽ phải cạnh tranh khốc liệt để giành sinh viên. Trên thực tế, các trường đại học hiện tại đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng chỉ tiêu của họ. Ông Lý tiếp tục, còn một vấn đề nữa đó là thiếu kinh phí. Ông nói, bây giờ chính quyền địa phương không có tiền và các ngân hàng sẽ không đầu tư vào một ngành không có tương lai và không có lợi nhuận. Chính phủ trung ương cũng đang thắt chặt hầu bao cho các trường đại học mới. Vì vậy, nhiều tỉnh thành đồng loạt tuyên bố sẽ không có trường đại học mới. Về lý do tại sao các trường đại học Trung Quốc lại phát triển nhanh chóng trong 20 năm qua, ông Lý cho biết nguyên nhân chính là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công nghiệp hóa nền giáo dục, vận hành các trường học như các công ty. Ông nói rằng trong quá trình phát triển nhanh như vậy, chất lượng chắc chắn là không đảm bảo. Ngày nay, hầu hết tất cả học sinh đều được tiếp cận với giáo dục bậc cao. Kết quả cuối cùng là các em phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp ngay cả khi ra trường, gây ra gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Ông Lý cũng nói rằng việc phát triển giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc không dựa trên nhu cầu của xã hội mà dựa trên các mệnh lệnh hành chính hơn nữa, nhiều chính quyền địa phương từng rất nhiệt tình trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các trường đại học mới, vì các quan chức có thể nhận được hồng bao từ các nhà thầu. Ông Lý nói rằng, trong quá trình mở rộng tuyển sinh đại học, các trường hợp làm như bán buôn, không chú ý đến chất lượng giáo dục. Điều này đã dẫn đến sự phát triển lệch lạc của giáo dục đại học Trung Quốc trong những thập niên gần đây. Hậu quả của chính sách hạn chế sinh con của Đảng Cộng sản Trung Quốc Ông Trần Duy Kiện, một nhà hoạt động dân chủ, kiêm tổng biên tập của tờ Mùa Xuân Bắc Kinh cho biết, việc dừng các dự án trường đại học ở Trung Quốc là biểu hiện của những hậu quả tiêu cực từ chính sách một con của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ đã đến lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai quyết định này, ông Trần nói với The Epoch Times vô 18 tháng 1, đề cập đến quyết định của Bắc Kinh về việc dừng đột ngột việc mở rộng trường đại học. Họ biết tình hình sắp xảy ra nhưng không công khai. Bây giờ chuyện đã đến nước này thì Đảng Cộng sản Trung Quốc phải thông báo công khai thôi. Ông Trần, nhiều giáo sư lớn tuổi ở các trường đại học trên khắp Trung Quốc đã qua đời trong đợt bùng phát COVID-19 mới nhất, trong đó có một số giáo sư có thanh thế. Ông Trần cho hay, tôi đã nhận được rất nhiều thông tin liên quan đến việc nhiều giáo sư có tuổi qua đời, một số người trong số họ được đào tạo tại các trường đại học ngoại quốc ở các nước phát triển và tiêu chuẩn học thuật của họ khá cao. Vì vậy, các trường đại học Trung Quốc trong tương lai không chỉ phải đối mặt với vấn đề tuyển sinh mà trình độ giáo dục của trường đại học cũng sẽ tuột dốc không phanh. So với các giáo sư lớn tuổi ngày trước trong học viện, thì thế hệ giáo sư trẻ không cách nào sánh được về việc tiếp tục học tập và nghiên cứu. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể sẽ đoán được trình độ học thuật chung và trình độ giáo dục đại học của Trung Quốc sẽ giảm xuống nhiều cấp độ. Các chính sách của Trung Cộng tạo ra cuộc khủng hoảng năng lượng nhân tạo. Sau Chanamonin Bros đưa tin cho biết, tình trạng thiêu khí đốt tự nhiên tập trung ở các vùng nông thôn và thành phố cấp thấp ở miền Bắc Trung Quốc, nơi người dân bị bỏ mặc trong điều kiện lạnh cống mà không được tiếp cận với khí đốt để sưởi ấm nhà của họ. Chính quyền địa phương được cho là chưa nhận được tiền từ chính quyền trung ương, do đó khi đốt đang được chi theo định lượng với những ngôi nhà chỉ nhận được mức tối thiểu cần thiết cho mục đích nấu ăn và chúc để sưởi ấm. Chính quyền địa phương đã không đặt đủ đơn đặt hàng với các nhà cung cấp để đáp ứng nhu cầu. Những gì đang xảy ra hiện nay không hẳn là một sự thiếu hụt nguồn cung theo đúng nghĩa của từ này. Thay vào đó, đây là sự thiếu hụt giả tạo. Ông Hilu, người đứng đầu Trung tâm Kinh tế và Kinh doanh Trung Quốc, Tại tổ chức The Conference Board nói với tờ Broad, ông Helu giải thích rằng sự khác biệt giữa giá bán lẻ và giá bán sỉ và việc một số chính quyền địa phương không có khả năng cung cấp các khoản trợ cấp bù đắp cho sự khác biệt này là hai yếu tố chính tạo ra tình trạng thiếu khí đốt của một số khu vực tại Trung Quốc. Yếu tố trợ cấp Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, bà Trần Viêm, một chuyên gia về năng lượng Trung Quốc tại công ty dữ liệu Servinity có trụ sở tại London cho biết, Trung Quốc thực sự có các nguồn cung cấp khí đốt cần thiết để giúp họ vượt qua mùa đông. Tuy nhiên, vấn đề là quy định về giá của chính phủ, cũng như việc cắt giảm trợ cấp, có nghĩa là khí đốt đang không đến được các khu vực phía Bắc hiện đang có nhiệt độ thấp. Giá bán xỉ khí đốt hiện được cho là cao gấp 3 lần so với giá mà các nhà phân phối được phép tính chi phí cho các hộ gia đình. Vì các nhà phân phối có thể chuyển toàn bộ chi phí cho người dùng doanh nghiệp, nên họ có động cơ tập trung vào việc bán cho nhóm đối tượng khách hàng này và giảm thiểu việc bán cho các gia đình khi giá khí đốt tăng cao. Cùng với căng thẳng tài chính, nhiều chính quyền địa phương được cho là không thể trợ cấp khí đốt cho người dân. Bà Tân nói, nếu họ có thể trợ cấp, thì chúng ta sẽ không gặp phải tình trạng thiếu hụt này. The Bros đưa tin cho biết, tại tỉnh Hà Bắc, người dân đã đệ trình một số khiếu nại lên chính quyền địa phương về các giới hạn đặt ra đối với việc mua khí đốt.